tối ngày hôm nay có một buổi tối vui vẻ ấm áp an lành bên người thân và gia đình à, chúc các bạn nhiều may mắn nhiều tài lộc và nhiều sức khỏe các bạn nhé đó bây giờ thì à, mình sẽ điểm lại cho các bạn một chút cái kết quả số số truyền thống mà thường buổi tối ngày hôm nay ngày 24 tháng 4 và sau đấy là mình sẽ đưa ra cái dự đoán này phân tích cầu kèo cho ngày mai ngày 25 tháng 4 để cho các bạn tham khảo nhé à, giải đặc biệt thì hôm nay ra 05 nhất to thì ra 09 phê lô tô thì ngày hôm nay đầu 9 bị câm rồi đó cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 8 81 và 86 đó lô cặp thì có cặp 0330 này 1551 và 4774 đó à, 05 thì ra đủ cửa đặc biệt rồi thì cũng như mọi ngày thế bây giờ mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn nhé thì ngày hôm nay chúng ta ăn đề 05 nhé đây mình sẽ tuôn cái đoạn hôm qua mình chốt số cho các bạn nhé thì ngày hôm nay cũng rất là vui khi mà mình đã được chúc mừng các bạn là ngày hôm nay thì chúng ta đã ăn đề 05 nhé bạch thủ lô vip 81 đó khá là tưng bừng và rực rỡ đây ngày hôm qua mình có bắt cho bạn đề 05 nhé bạch vip 1881 thì cái máy 81 nó cũng đã nổ rồi đề 05 nó cũng đã nổ rồi đó đã đưa các bạn về bờ bến rất là an toàn những bạn mà đã à, trùng máu với mình mà theo cái Bạch Thủ Lô 81 và đề 05 thì ngày hôm nay đã về bờ bến rất an toàn rồi à, bạn nào mà ngày hôm nay ăn được 81 thì các bạn cũng thể để lại bình luận xuống bên dưới thì mình có thể chia vui và chúc mừng các bạn nhé đó hy vọng là ngày hôm nay thì mình sẽ soi xét cầu kẹt thật là ok hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ tiếp nối được với cái cầu này cho các bạn về bờ bến một cách an toàn hơn nữa đấy còn bây giờ thì mình sẽ đi vào soi xét cầu kèo cho ngày mai để các bạn tham khảo nhé thì ờ, thì ngày mai ấy, ngày ngày 25 tháng 4 thì mình sẽ bắt cho các bạn đề là chạm 0 và chạm 7 độc thủ đề sẽ là 0770 không nhá đấy cái dàn đáy rút gọn thì ngày mai sẽ có 00 010 030 050 090 77 373 474 676 787 Đấy, bạch thủ rip là 2772 Thì hy vọng là ngày mai nó xếp tiếp nối được cái cầu này nó sẽ nổ hai nháy ba nháy để cho các bạn về bờ bến một cách an toàn nhé thì à, mình đã cố gắng là soi cho các bạn cái cầu kèo đẹp với những cái nhịp đẹp và những cái khả năng ăn cao rồi thì các bạn mà thích những con số này các bạn cảm thấy thật sự trùng máu để các bạn chơi nhá và mình cũng lưu ý với các bạn một chút là những cái nội dung và những con số ở trên video của mình ấy thì cũng mang tính chất là tham khảo bởi vì trên này là những con số công khai thì có thể là nhiều người biết nhiều người chơi ấy thì có thể bị giam số nó sẽ khó ra hơn ở Zalo thì các bạn mà ai đang bị loạn cầu bí số ai muốn tham khảo những cái con số mà được mình sàng lọc kỹ càng hơn ấy thì các bạn có thể liên hệ với mình 0963236194 các bạn nhé đó à, còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc ờ, video tại đây à, chúc các bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ nhé và ai mà chưa like chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình nhé giúp mình có thêm động lực để hàng ngày ngồi xoay cầu chốt số cho các bạn chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào video sau nhé bye bye